Ok bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một video soi đồ Trong thời gian à, đánh phong độ thì à, Khảm hơi rảnh rỗi Soi đồ cho anh em một cao cao thủ No 1 server đường môn Đây là anh cao thủ đường môn anh súng Tăng trưởng môn à, đường môn nha anh em Đây là cao thủ tăng trưởng môn đường môn Và cũng như là cao thủ đã dành cho mình một cái số lượng hạng khá là chất đó là hạng 3 và 5 minh chủ vừa rồi trong cái tháng vừa rồi hạng 3 và 5 minh chủ nha anh em. anh súng đó đang cởi một con môn tiêu anh em thấy bên dưới màn hình gấp số giờ không đừng gấp con môn tiêu như nè. rồi anh em xem sơ qua sẽ đồ anh súng như thế nào nha nhìn sơ qua thì chúng ta thấy một con môn tiêu đó đầu tiên server môn tiêu của phần thưởng khảo nghiệm ban hội thiên đớ top 1 đó con ngựa này thiệt sự là đỡ mà nói con ngựa này hơn năm bảy chục triệu một con nè. vừa rồi anh em có thể thấy đua tốt không một con ngựa lên đến gần bảy tám chục triệu một con ngựa bông tiêu thiệt sự là một cái sự quá căng thẳng ở server này một ngựa không mà đã nằm ở giá hơn năm bảy chục triệu này rồi, tiếp tục là một cái ngọc bội cực phẩm. Ở server này thì cũng vậy nè mà, cái ngọc bội cực phẩm này thì nhu tình bắt đầu hoàn to Thì nó cũng nằm giá ở khoảng đó là hơn 20 triệu một cái ngọc bội này nha anh em, hơn 20 triệu Việt Nam đồng nha anh em ơi. Nếu anh em không tin thì anh em có thể truy cập ngay vào trang chủ và công thành chiến siêu net trang chủ công thành chiến siêu net và đây là mấy chủ S8 Phật Sơn ký sự để anh em tham khảo mấy chủ này thì anh em đã biết nha chứ nhiều khi anh em bảo ước khảo lên video anh em bảo bóc phép này nọ thì anh em cứ lên rồi ờ, anh em tự biết nha anh em nhiều anh em chơi mấy chủ khác anh em cứ vào anh em không hiểu anh em nói này nọ thì anh em cứ vào trang chủ công thành chiến sư net và đây là mấy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử đó anh em có thể tham khảo nha đó hiện tại hai món này đã không đã gần cả trăm chai đó anh em thiệt sự là quá khủng hiện tại bot ra là anh em có đỡ khải tự động đánh bot đi rồi tiếp theo sự như mình một gia truyền kháng cả 17 kháng banh 15 khá là chắc luôn gia truyền quá đẹp gia truyền này phải vị trí phải hơn 5 ờ, đến 10 triệu Khải ờ, ở tầm 5, ở cái giá khoảng giữa giữa 5 đến 10 triệu nè Không biết đâu Rồi cái nỏ này thì hiện tại đang sử như mình một nỏ tóc 20 Sát thương 40 dòng 1 Và cái nỏ này thì thằng em trong bang mình nó bán cho anh xuống với giá là 35 triệu Việt Nam đồng 35 triệu Việt Nam đồng nè Một con số không hình nhỏ nha mọi người 35 triệu Việt Nam đồng Quá khủng Đó và một cái áo 40 ờ, làm chậm 40 và phòng thủ 19 cái áo này có thể sau này đi mang theo set đồng bằng là ok luôn nè rồi lên giữa ở tiếp theo là những món đồ tiếp theo áo này thì sự quá đẹp áo này thì khải không không rõ giá được rồi một cái nón quá đẹp anh em một cái nón ờ, phòng thủ 24 dòng một và ở hiện tại bây giờ thì với set năm hành thì có thể xài được làm chậm 20 thì chưa kết được nhưng mà sau này nếu đi ăn ban thì vẫn ok nha năm nón này thì thiệt sự là mua với giá nào thì khải không rõ lắm anh em ơi tại vì những món này nó ngoài tầm ờ, kiểm soát của khải này một một cái tay ờ, làm chậm 40 dòng một một tay làm chậm 40 dòng một bao tay này được có cho mình sinh lực 114 là quá đẹp năm nay nội lực luôn bao tay này bèo lắm phải hơn uh, ờ, 1 triệu cho đến 2 triệu nè bao tay này thực sự phải 1 triệu đến 2 triệu sinh lực lực quá đẹp còn những bao tay thường như làm 140 thường thì nó nằm vị trí ở tầm 5 đến 3 kim có thể là 10 kim tùy theo lượng sinh lực như thế nào nè mà nếu mà rẻ lắm thì bao tay này cũng nằm ở giá khoảng 1 triệu đó nè không ít đâu có 15 kim và đang có cho mình một cái nhẫn kháng hỏa sinh lực 122 nhẫn này chỉ khoảng vài kim khoảng hai ba trăm nghìn khoảng ba bốn kim những này và một đôi giày tóc 35 sinh lực cao và khoảng khoảng 10, 19 cũng khá là ok giày này thì khả nghĩ cũng tầm 5 kim cho đến 10 kim khoảng tầm mấy trăm nghìn anh em à có thể mấy trăm nghìn và một cái đai lưng phòng thủ 19 đai lưng này thì cũng tầm chắc phải 10 kim cho đến 15 kim khoảng một triệu quay đầu ở server thì những món phòng thủ thì vật lý thiệt sự anh em là nó rất là khó anh em rất là khó kiếm một cái nhẫn kháng băng 24 thì giống độc 40 cái nhẫn này có thể nói đây là một cái nhẫn nôm một của kháng băng này mà quá đẹp đỡ bao tay và ngọc bội kích nói chung là tổng sơ qua sẽ đồ này thực sự là phải hơn 100 triệu việt đồng em ơi hơn 100 triệu việt đồng anh em nào có tin không em anh em nếu anh em không tin anh em, anh em có thể comment bên dưới cho vui anh em đó thiệt sự luôn còn anh em nào càng không tin nữa thì anh em có thể chỉ cập hay vào trang chủ công thành chiến sư net để anh em tham khảo mấy chủ này nha anh em thiệt sự là một ạc uh, hơn 100 chai chưa nói là trong người anh ta đang có cho mình một cái uh, ờ, kháng cả năm và một kháng cả năm từ tiếp viên tinh lượng kháng cả khá cao và một cái ấn tính tăng trưởng môn đó như khải có nói này là tăng trưởng môn đường môn và cũng như là vừa rồi đã có cho mình hạng ờ, võ lâm minh chủ hạng 3 server đó của cộng minh chủ s8 phật sơn kỹ sử này và những cái ấn tính như thế này thì nó có cộng cho mình một kỹ năng vốn có 9 nít nha nè một kỹ năng 9 nít đó một kỹ năng 9 nít đó, kèm với uh, kỹ năng uh, vốn có một cấp từ phi phong và kèm với càng uh, kèm với cái nhắc cử trên đầu thì ạc này đang có cho mình hai kỹ năng vốn có nếu như có cái thêm cái mặt nạ của tống kim một kỹ năng nữa thì ạc này sẽ lên ba kỹ năng vốn có đó và kèm theo cái cái cái này ờ, một cấp 9 ít nữa thì cái à, cái skin 9 ít sẽ lên cho mình 34 điểm thực sự là một con số quá khủng khiếp anh em ơi đó và hiện tại này cũng đang là top một đường môn luôn nha anh em thực sự là này quá khủng anh em ơi thực sự không còn gì để nói có thể đang top 1 anh em à top 1 top 2 rồi anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho anh súng ờ, cũng như là ủng hộ cho video khải một like share ủng hộ cho nha anh em ơi và khải hay up video vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày và hay like vào lúc 7 giờ 30 phút tối hàng ngày nha anh em ơi và đừng quên tối lại anh em lên livestream xem ủng hộ cho nha mọi người ơi